Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về phương vị đặt giường. Tốt nhất nên đặt giường ngủ vào hướng cát theo lưu niên, tức là sau phi tinh của mỗi năm. mỗi người mỗi ngày có khoảng 8 tiếng trên giường ngủ sự thật giường là một yếu tố phong thủy rất là quan trọng bất luận bản thân bạn cần ngủ hành nào chỉ không cần quá kỵ kim đều có thể ngủ trên chiếc giường làm bằng đồng giường đa phần thuộc mộc nên quan tâm đến ra gối mền những cái màu sắc hợp theo ngũ hành khuyết của mỗi người nếu hai vợ chồng cần khác ngũ hành với nhau thì cái ra giường dùng chung một cái màu trung dung còn cái áo gối ôm và áo gối nằm có thể màu theo mỗi người nếu chiếc giường bằng kim loại có thể hóa giải được ngũ hoàng và nhị hắc hai hung tinh có nghĩa bất luận năm nào không cần phải đặt vật phẩm hóa giải vẫn có thể hóa giải hai sao này đương nhiên nếu bạn kỵ kim tức bạn thường là sinh từ tháng tháng 9 đến tháng 11 dương lịch thì không nên ngủ trên chiếc giường bằng kim loại hoặc là màu trắng màu xám Trước tiên, dưới giường ngủ nhất định không nên để các đồ vật lặt vặt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong bát tự dưới gầm giường ngủ đại diện cho địa chi của mỗi người trong bát tự địa chi có sủ mùi thìn tuất đều rất là nhiều thổ thì phần lớn những người này có xu hướng chất chứa đồ đạc dưới gầm giường có người đặt các thiết bị bằng đồng bằng sắt có thể ứng nghiệm dẫn đến tai nạn giao thông phẫu thuật hoặc tốt nhất không nên đặt đồ vật dưới gầm giường hướng giường khi đặt giường ngủ nên chọn hướng cát theo phi tinh lưu niên tức mỗi năm phương pháp bố trí giường rất là quan trọng có 3 bí quyết lớn thứ nhất nhất định chọn ngày giường đã chuẩn bị sẵn ra đặt giường không chọn ngày thì cũng giống như bạn bước vào một không gian sai lầm nếu trước đây đã đặt không chọn ngày tốt ngủ không ngon và thường gặp mộng phải dỡ tấm đệm ra hơi dịch chuyển giường ra ngoài một tí sau đó sau khi dọn dẹp xong lại chuyển về vị trí cũ chọn ngày giờ tốt để đặt lại giường như vậy có thể giúp cho bạn một giấc ngủ ngon phần 2 khi đặt giường nên chọn đồ mới không để ai khác ngủ trên giường của mình trước khi mình sử dụng giường cũ nệm máy lạnh cũ của chủ trước để lại tuyệt đối không nên sử dụng vì khi đó tạo ra sự xung đột khí trường của bạn và khí trường của người chủ cũ vì thế nên nhớ giường nệm máy lạnh không nên sử dụng đồ cũ thứ ba khi nằm trên giường hãy quan sát bên trái và bên phải bên trái là thanh long tốt nhất là nên cao hơn bên phải bên trái của phòng có cửa hoặc là có tranh có tủ quần áo bên phải là bạch hổ nên thấp hơn một chút bên trái mạnh hơn bên phải là điều tốt nhất nhất định không được đặt giường ngủ ở chính giữa căn phòng tức là đầu giường không có điểm tựa đặt bố cục như vậy dễ dẫn đến bệnh nan y phương pháp đặt giường đúng nhất là giường nên có điểm tựa nếu đầu giường là cửa sổ cũng được xem là xấu giường không nên trực xung với bất kỳ loại cửa nào nhất là cửa nhà vệ sinh khi bạn nằm trên giường trên trần nhà có đèn nên quan sát xem đèn có ngay vị trí ở chân hay không lâu ngày đèn sẽ đè chân đèn trần không nên chọn hình nhọn nên chọn dùng loại tròn nhiều người thường dùng đèn đôi đặt hai bên giường trong phong thủy là không tốt đôi đèn này đại diện cho nhị hắc chánh chọn số bóng theo số 2, 3, 5 là số không tốt đại diện cho nhị hắc tam bích hoặc ngũ hoàng. Khi thiết kế đèn nên dùng đèn led dây. Hai bên giường có thể đặt tủ đầu giường là tốt nhất. Nó giống như hành lang tạo ra chỗ dựa vững chắc. Nếu là người cần hỏa, có thể thắp thêm đèn vàng ở tủ đầu giường. Nếu không cần hỏa thì không cần lắp